Giờ xin giới thiệu với các bạn cái mẫu số lùi à, hai cấp à, số tiến lùi và số nhanh chậm số tăng tải đấy có loại à, có hai loại à, cốt một loại lô cốt 19 và một loại lô cốt 17 Ờ, các cái cách tính ờ, cái ờ, đường kính lô cốt ấy, thì các bạn à, đo cái đường kính lớn nhất của cái trục mà da của xe máy đấy thì là 10, 17 và 19 đối với những cái dòng way rim ấy, thì gọi là 17 đo đường kính trục đo đường kính lớn nhất nhé trên cái răng dương đấy còn à, những cái dòng way rim à, này là Yamaha này là lỗ cốt nhỏ hơn và xin lỗi nhé dòng Yamaha các thứ thì cốt nó to hơn cái này thì à, là, là loại rất là đây là một loại tốt rồi giá bán của cái này là 1 triệu 130 à, nghìn các bạn nhé